và những cái à, xe mà gọi là chuẩn bị la vào mà làm đường á người ta vâng. cũng đã cào đất rồi này như cái nhà thấy hình hình, hình cái rãnh này này cái nhà đó. thì người ta đã cào đất và con đường này cái nhà con đường này là một trong những cái con đường mà xe chạy rất là nhiều kết nối từ khu công nghiệp chân Thành 1, 2 ở bên chân Thành sẽ thẳng qua bên này là trường Nguyễn Thố cho nên đặc biệt ở đây là xe tải với, à, với xe container khi mà hình thành nha thì còn có nhiều xe nữa và con đường này dự kiến thì nó sẽ tầm khoảng là 16 mét luôn đúng không à, chị Quang ha à, thì à, ngày hôm nay á là mình muốn review cho cái nhà lô đất này này chính xác là lô đất này ngay cái cọc này cả nhà à, ngay cọc đó này và và tới cái cọc uh, cọc đó này luôn đó cái nhà thấy ạ à. và điều đặc biệt là tại sao mình uh, review ở trường Vĩnh Thố này tại vì hiện tại trường Vĩnh Thố đang có hai khu công nghiệp đó là khu công nghiệp và cây trường 2 và một khu công nghiệp nữa là khu công nghiệp gì à, khu công nghiệp Trân Thành 12 chuẩn bị mở rộng và xuống khu vực này mà video trước mình cũng đã làm à, ngoài ra thì à, khu vực này hiện tại á đất đang còn khá là rẻ cho nên các nhà đầu tư ở Bình Dương Sài Gòn và đặc biệt là khu vực mà Dĩ An á và khu vực Mỹ Phước tập trung xuống này đầu tư khá là nhiều nha cả nhà và chị Vang thì à, chị có thể à, thông tin thêm là cái à, lô đất này thông tin như thế nào rồi nếu chúng ta đầu tư thì khả năng thì sinh lời nhanh hay là như thế nào không chị ha nói chung hiện tại cái lô đất dọc đường này thì 5 x 30 5 x 30 thì hiện tại bây giờ đường là đang chuẩn bị làm á thì nếu như khách đầu tư ở đây thì bắt đầu làm đường mình đầu tư thì cái khi mà đường xong á đường xong thôi đẹp rồi thì mình bán rất là dễ chắc chắn là sinh lời rồi à thì ở đây thì uh, theo mình được biết á mình theo dõi từ ờ, trước trước Tết nha cả nhà chính xác là trước Tết là giá đất ở khu vực trường Biển Thố với cây trường 2 nó đang rất là sôi động sau với khu vực Bình Dương sau khu vực Bình Dương thì ờ, khu vực ờ, cây trường và cái khu vực trường Biển Thố này sốt nhiều hơn so với những khu vực khác à, nhưng mà từ đầu từ trước Tết cho đến đầu năm thì mình không có tập trung ở đây mình tập trung ở khu vực khác cho nên bắt đầu từ À, tháng trước đến à, ngày hôm nay thì mình sẽ tập trung khu vực trường Vĩnh Phú này để cho cả nhà nắm được cái thông tin tại vì à, sắp tới là chuẩn bị à, thi công khu công nghiệp à, cái trường 2 rồi cả nhà rồi thì à, cả nhà xem lại cái à, lô đất này nha lô đất này chính xác là cái vị trí này này cái góc đỏ và lô đất này thì à, có ranh giới là từ cái mốc này nha cả nhà từ cái mốc à, cọc này cho tới cái vị trí mốc cọc đó kia đó cái cọc đó này này cả nhà là 5 mét nha cả nhà là 5 mét và chúng ta đi sâu vào bên trong kia từ hiện tại và lô đất này thì à, có ranh giới là từ cái móc này nha cả nhà từ cái móc à, cọc này cho tới cái vị trí móc cọc đó kia đó ngay cọc đó này nè cả nhà là 5 mét nha cả nhà là 5 mét và chúng ta đi sâu vào bên trong kia từ hiện tại ở đây thì à, người ta đang mượn đất để mà trồng giống trồng cây giống này cho nên chúng ta không đi vào bên trong được nhưng mà ở đây là diện tích là ngăn năm sau ba mươi nha và hiện tại ở đây thì chưa có thổ cư chúng ta muốn lên thổ cư thì chúng ta chỉ việc đăng ký và lên thổ cư thôi nha cả nhà và chúng ta à, khoảng từ à, 60 đến 80 à, triệu nữa để mà chúng ta lên 100 mét thổ cư nha và điều đặc biệt nếu như mà chúng ta lên thổ cư ngay tại thời điểm bây giờ thì giá thổ cư ở đây phải cực kỳ thấp và chúng ta mua đất mua lô đất này nha và những lô đất mà trên tiền đường này thì chúng ta mua để chúng ta đón đầu đón đầu cái gì vậy đầu tiên là chúng ta đón đầu cái con đường này sắp làm này cả nhà đó và tiếp theo là đón đầu khu công nghiệp à, ngoài ra thì chị Văn có thể cho à, à cả nhà được biết là khu vực này còn à, kết nối giao thông thì à, kết nối những cái con đường nào nữa chị Văn ha ở đây thì có một cái đường này là Điền Ba Pha này thông ra khu công nghiệp Trân Thành này đường này là đường chính luôn á cách một cây rưỡi số là thông ra khu công nghiệp Trân Thành Điền Ba Pha luôn này. À, đường Ba Pha ra đây. Cái đường này là hiện tại bây giờ đang đường đất 7 m sắp tới là phải làm đường 10 m á. Rồi. Còn ở đây là cái đường đường nhựa 7 m này sắp mở rộng thêm 3 m là 10 m thông vào khu công nghiệp ừ, cây trường 2, cách 800 m thôi à. Cái cái đường nhựa đây thì nó sẽ thông từ đâu tới đâu chị ha? Đường này là nó thông vào đến khu công nghiệp mới mở ra đường trường quốc lộ á, đường quốc lộ đầu đường quốc lộ luôn. Tức là cái con đường nhựa này là nó ra quốc lộ 13. Đúng rồi, phải có một đường thông thang cây trường thông thẳng sang bên đường DT750 á. À, là bắt đầu à, đi thẳng vào đây thì chúng ta sẽ đi thẳng vào à, khu công nghiệp. Công nghiệp mới à, mở. Công nghiệp mới à, chuẩn bị mở và có một con đường nữa là con đường à, gì à? đường 17 c à 17 c dt 750 có đường 1a nữa đi ra đây có đường 1a cũng thông ra đường dt 750 luôn. đường 1a tức là à, đường Trường Sơn đúng không à đường Trường Sơn khác rồi đường 1a khác hay sao đường 1a là đi ra đây có cái ngã ba để phải ạ thì cũng có cái đường giống như đường 17 c đường nhờ thông ra khu ờ, ra đường dt 750 luôn à như thế này cả nhà à, hiện tại thì nếu mà lô đất này thì chúng ta kết nối giao thông khá là dễ dàng đầu tiên thì theo cái con đường này nha cả nhà chúng ta sẽ đi theo hướng này đó, đi theo hướng này thì chúng ta sẽ đi ra khu công nghiệp Trơn Thành 1, 2 còn nếu chúng ta đi theo hướng này thì sẽ dắt với cái con đường nhựa đó thì từ vị trí này ra con đường nhựa đó chắc tầm khoảng là 70 mét thôi và con đường nhựa này này là một hướng sẽ đi qua đi ra bên kia là đi uh, ra quốc lộ 13 còn nếu mà đi qua bên tay phá này của chúng ta thì sẽ đi à, vào khu công nghiệp mà chuẩn bị sắp mở từ vị trí này thì uh, cách khu công nghiệp chỉ tầm khoảng là 800 mét ngoài ra tại vị trí này chúng ta được kết nối nhiều tiện ích khác ví dụ như ở đây thì cũng có chợ chợ mới đúng không ạ chợ mới rồi chợ sáng nữa chợ cây trường nữa chợ à, chợ cây trường từ vị trí này đi chợ cây trường thì tầm khoảng hai cây đến hai cây rưỡi còn nếu mà đi à, vào chợ mới thì tầm khoảng là một cây đến một cây rưỡi à, ngoài ra thì còn có trường học trường tiểu học trường trung học và trường phổ thông rất là gần à, những trường học này thì nó nằm ở đường quốc lộ 13 nha cả nhà và điều đặc biệt nữa thì từ vị trí này chúng ta đi à, ra đường à, chân thành á trong quốc lộ 13 chúng ta đi qua bên chân thành thì tầm khoảng là một cây đến một cây rưỡi thôi là chúng ta đã đi đến à, chân thành và khu vực chân thành thì cả nhà được biết rồi khu vực này cũng khá là sầm uất rồi bây giờ thì cả nhà hãy theo chân mình đỡ mà đi tham quan cũng như là đi khám phá khu vực này à, kết nối giao thông như thế nào những tiện ích như thế nào và sau này chúng ta đầu tư thì chúng ta sẽ à, đầu tư về tương lai là phát triển vào cái lĩnh vực nào cũng như là đầu tư đó và nhằm mục đích gì nếu chúng ta mua ở thì ở đây là rất quá tuyệt vời rồi còn nếu chúng ta mua đầu tư thì chúng ta có thể là nhận định là tầm khoảng bao nhiêu bao nhiêu lâu nữa thì chúng ta có thể là chốt lời là tại lô đất này cả nhà, cả nhà rồi cả nhà hãy theo chân mình đi ạ à. ở đây thì à, người ta đang mượn đất để mà trồng à, giống á, trong cây giống này cho nên chúng ta không đi vào bên trong được nhưng mà ở đây là diện tích là ngăn 5 sau 30 nha và hiện tại ở đây thì chưa có thổ cư chúng ta muốn lên thổ cư thì chúng ta chỉ việc đăng ký và lên thổ cư thôi nha cả nhà và chúng ta à, khoảng từ à, ờ, 60 đến 80 à, ờ, triệu nữa để mà chúng ta lên 100 mét thổ cư nha và điều đặc biệt nếu như mà chúng ta lên thổ cư ngay tại thời điểm bây giờ thì giá thổ cư ở đây phải cực kỳ thấp và chúng ta mua đất mua lô đất này nha và những lô đất mà trên tiền đường này thì chúng ta mua để chúng ta đón đầu đón đầu cái gì vậy đầu tiên là chúng ta đón đầu cái con đường này sắp làm này cả nhà à, và tiếp theo là đón đầu khu công nghiệp à, ngoài ra thì chị Văn có thể cho à, cả nhà được biết là khu vực này còn à, kết nối giao thông thì à, kết nối những cái con đường nào nữa chị Văn ha ở đây thì có một cái đường này là Điền Ba Pha này thông ra khu công nghiệp chân Thành này đường này là đường chính luôn á cách một cây rưỡi số là thông ra khu công nghiệp chân Thành đường ba pha luôn này à, đường ba pha ra Ở đây cái đường này là hiện tại bây giờ đang đường đất 7 mét sắp tới là sẽ làm đường 10 mét đấy rồi. Còn ở đây là cái đường đường nhựa 7 mét này sắp mở rộng thêm 3 mét là 10 mét thông vào khu công nghiệp ừ, cây trường 2, cách 800 mét thôi à. Cái cái đường nhựa này thì nó Đúng sẽ thông từ đâu tới đâu chị ha? Đường này là nó thông vào đến khu công nghiệp mới mở ra đường trường quốc lộ á, đường quốc lộ đầu đường quốc lộ luôn. Tức là cái con đường nhựa này là nó ra quốc lộ 13. Đúng rồi, phải có một đường thông sang cây trường thông thẳng sang bên đường DT750 á. À, là bắt đầu à, đi thắng vào đây thì chúng ta sẽ đi thắng vào khu công nghiệp công nghiệp mới à, mở công nghiệp mới chuẩn bị mở và có một con đường nữa là con đường à, gì đường à? 17 c à 17 c dt 750 có đường 1A nữa đi ra đây có đường 1A tính thông ra đường dt 750 luôn. đường 1A tức là đường Trường Sơn đúng không à, đường Trường Sơn khác là đường 1A khác hay sao đường 1A là đi ra đây có cái ngã ba để phải ạ thì cũng có cái đường giống như đường 17 c đường nhựa thông ra khu uh, ra đường dt 750 luôn à. như thế này cái nhà à, hiện tại thì nếu mà lô đất này thì chúng ta kết nối giao thông khá là dễ dàng đầu tiên thì theo cái con đường này nha cả nhà chúng ta sẽ đi theo hướng này à, đi theo hướng này thì chúng ta sẽ đi ra khu công nghiệp Trơn Thành 1 2 còn nếu chúng ta đi theo hướng này thì sẽ giáp với cái con đường nhựa đó thì từ vị trí này ra con đường nhựa đó chắc tầm khoảng là 70 mét thôi và con đường nhựa này này là một hướng sẽ đi qua đi ra bên kia là đi uh, ra quốc lộ 13 còn nếu mà đi qua bên tay phá này của chúng ta thì sẽ đi à, vào khu công nghiệp mà chuẩn bị sắp mở từ vị trí này thì à, cách khu công nghiệp chỉ tầm khoảng là 800 mét. ngoài ra tại vị trí này chúng ta được kết nối nhiều tiện ích khác ví dụ như ở đây thì cũng có chợ chợ mới đúng không ạ đúng rồi, chợ mới rồi chợ sáng nữa chợ cây trường nữa Bên này có chợ, à, chợ cây trường từ vị trí này đi chợ cây trường thì tầm khoảng hai cây đến hai cây rưỡi còn nếu mà đi à, vào chợ mới thì tầm khoảng là một cây đến một cây rưỡi à, ngoài ra thì còn có trường học trường tiểu học trường trung học và trường phổ thông rất là gần à, những trường học này thì nó nằm ở đường quốc lộ 13 nha cả nhà và điều đặc biệt nữa thì từ vị trí này chúng ta đi à, ra đường à, chân thành á trong quốc lộ 13 chúng ta đi qua bên chân thành thì tầm khoảng là một cây đến một cây rưỡi thôi là chúng ta đã đi đến à, chân thành và khu vực chân thành thì cả nhà được biết rồi khu vực này cũng khá là sầm uất rồi bây giờ thì cả nhà hãy theo chân mình đỡ mà đi tham quan cũng như là đi khám phá khu vực này à, kết nối giao thông như thế nào những tiện ích như thế nào và sau này chúng ta đầu tư thì chúng ta sẽ à, đầu tư về tương lai là phát triển vào cái lĩnh vực nào cũng như là đầu tư đó với nhằm mục đích gì nếu chúng ta mua ở thì ở đây là rất quá tuyệt vời rồi còn nếu chúng ta mua đầu tư thì chúng ta có thể là nhận định là tầm khoảng bao nhiêu bao nhiêu lâu nữa thì chúng ta có thể là chốt lời à, tại lô đất này nha cả nhà rồi cả nhà hãy theo chân mình đi ạ à.